xin giới thiệu khách hàng đây là bộ mẫu lam nhựa BS cao cấp ốp tường trang trí nội thất sản phẩm nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc đây là dòng sản phẩm cao cấp cấu tạo sản phẩm này là gồm chất liệu nhựa BS và than hoạt tính sản phẩm này theo tiêu chuẩn của châu Âu đặc biệt sản phẩm này có một lớp đặc và bên trên là vân này là vân ép bằng máy vân này là vân cấu tạo tự nhiên từ máy và sản phẩm thì là vân gỗ trực tiếp lên bề mặt của ờ, sản phẩm luôn chứ không như sản phẩm một số ở thị trường hiện tại là vân dán Đấy. đây là sản phẩm là gì sản phẩm này là vân trực tiếp nên đặc biệt là không sợ bị bong chóc hay là vấn đề là phai màu Đấy. bác thấy cấu tạo này. đây là cái loại này là phân Đấy, sản xuất lên là trực tiếp cái cái lớp cái lớp màng vân này, này là trực tiếp lên cái bề mặt luôn đấy chất liệu này than hoạt tính than hoạt tính thì trên thị trường này đặc biệt là vấn đề là khử độc khử độc kháng khuẩn khử các mùi hôi ở trong nhà ví dụ như là mùi thuốc lá hoặc những mùi nấu ăn mà người ta nó khử được tận hơn đây là tất cả những sản phẩm mà hiện tại đang được phân phối tại công ty Hoàng Gia rất cao cấp rất đẹp đây là một số cái mẫu cơ bản thì hiện tại thì đang có những sản phẩm là vân gỗ và vân đá ừ. trên bề mặt này có lớp kim tuyến nhẹ nó giống như là gần như là nó giống như là rát vàng vậy đây là vân gỗ sồi rất là đẹp luôn sang trọng đẳng cấp đây là mẫu thôi còn lên hết một màng tường thì rất là đẹp luôn sản phẩm này là là là hiện tại là đang mới có mặt ở thị trường rồi để so sánh về sản phẩm thì riêng sản phẩm đây cũng là một loại sản phẩm vân gỗ nhưng sản phẩm này thì chất liệu là composite Đấy. dòng này hiện tại đang nhập khẩu từ Trung Quốc hoặc nguyên liệu từ Trung Quốc và cáng màng tại Việt Nam đây là sản phẩm cáng màng quý vị nhé cáng màng là có nghĩa là cái cốt này này cái cốt này là cái cốt nhựa đấy, cốt nhựa composite và bên trên này là phủ một lớp màng đấy lớp màng đấy. thì lớp màng này thì bởi vì lớp màng này là màng dán nên nó có thể mình sử dụng một thời gian nó có thể bị bong chóc đấy. bong chóc cái lớp này đấy. đặc biệt là nếu mà gặp phải nhiệt độ thì nó rất là dễ bong đây ví dụ này cái tay mình ấy nhẹ thôi là nó bị này rồi đấy nên là để phân biệt được cái sản phẩm nào là sản phẩm chất lượng cao và sản phẩm nào là sản phẩm uh, chất lượng thấp để cho quý vị thấy để tham khảo nên là lý do làm sao giá thành của mỗi sản phẩm nó sẽ quyết định tới chất lượng sản phẩm ví dụ như sản phẩm này giá thành thị trường nó chỉ có mấy trăm nghìn thôi Đấy, nó tùy theo đơn vị và tùy theo cũng tùy theo cái chất lượng của từng đơn vị nhà máy nữa như nó dao động thì từ 500 600 700 đấy đây là quý vị theo đây ấy nhẹ thật là bao đấy, cái lớp đây là để ý kỹ đây là lớp màng dán đấy màng dán đấy. thì nó có thể là sẽ bị bong tróc có thể bị bong tróc sử dụng một thời gian lâu có thể bong tróc hoặc là vấn đề gặp những thời tiết mưa nắng thì mình không biết trước được là vấn đề là nó sẽ như thế nào đấy nhưng mà sản phẩm này thì cũng chỉ phù hợp cho vấn đề nội thất thôi còn ngoại thất thì chắc là gặp mưa nắng là bong ngay bởi vì cái này nó chỉ là cái màng này nó chỉ là một cái lớp keo lớp keo này cái màng vân gỗ này nó dính lên đây thôi đấy, lột thử này đấy dính lên đâu đấy nên là cái sản phẩm cao cấp nó sẽ có điểm ưu điểm là gì là sản phẩm này là cái vân của nó là vân trực tiếp lên tấm này luôn không có phải là cáng màng nên độ bền của nó tuyệt đối cực bền Đấy. sản phẩm này bảo hành từ 5 năm cho đến 10 năm nha Đấy. tiền nào của đấy thôi quý vị Đấy. Đấy. nên là quý vị tham khảo những cái mẫu này Đấy. rất là bền sản phẩm này cực bền luôn rồi bởi vì cái vân nó như thế này thì không thể nào mà không sợ bong chóc hết á đấy không sợ bong chóc hết đấy mà rất là mẫu mã rất là đẹp rất là châu nhìn rất là châu Âu luôn Đấy, chứ không phải là như một số sản phẩm nhìn nhìn như là nhìn như này so sánh một trời vực luôn độ khác nhau hoàn toàn luôn Đấy nha Đấy, cũng là một cái mẫu thôi nhưng mà nó khác nhau hoàn toàn đây là mình không nói vấn đề là chê về sản phẩm nào nhưng vấn đề tiền nào thì của đấy ví dụ như là quý vị khách hàng mà muốn loại giá rẻ thì mình dùng loại này đấy còn nếu quý vị nào mà quan tâm tới cái độ cao cấp hơn thì quý vị dùng tới sản phẩm này hiện tại bên công ty Hoàng gia đang bán hai dòng sản phẩm này luôn Đấy. nhưng dòng sản phẩm này dành cho những cái cái cái cái, cái, cái đơn vị những cái vị trí những rẻ tiền ví dụ như là trang trí cho quán xá như mặt hàng kinh doanh thì dùng loại này được còn nếu như quý vị trang trí cho khu vực nhà ở mình thì công ty xin khuyên đến quý vị là nên dùng loại này đảm bảo đẳng cấp hơn gấp um, 100 lần so với cái dòng sản phẩm này đấy các bạn thấy không đây là mình chú gần cho quý vị xem khi mà ở gần thì các bạn thấy có một lớp lớp kim tuyến nhẹ lớp kim tuyến nó thì nó tùy theo cái màu tùy theo cái mẫu để nó có đấy, đấy. tất cả sẽ có điểm nhấn hết rất là đẹp vân gỗ vậy, vân gỗ rất là tự nhiên đấy. nên hôm nay quay thử một số mẫu mã như vậy để cho quý vị tham khảo và quý vị hãy à, nhấn theo dõi kênh của à, Hoàng gia à, để sẽ nhận và để xem những video mới nhất những video mới nhất thì sẽ là những cái video nói về vấn đề những công trình thực dụng và những công trình thực sự đã thi công những sản phẩm này để quý vị tham khảo ok xin cảm ơn